Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường lên. Vâng, thì hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bác sản phẩm máy bằm cỏ thái à, thái chuối, thái lát đa năng uh, dùng trong chăn nuôi. Đấy thì thái lát thế này thì thì thì mình sẽ về sử dụng uh, phổ biến cho việc uh, chăn nuôi bò cũng như là chăn nuôi uh, cá hoặc có thể chăn nuôi heo. Đấy. Thì nó rất tiện. Con này là con thái lát máy thái lát máy thái lát chuối thái thái thái lát uh, cỏ voi các thứ đấy thì đây, đây tổng thể của máy đấy máy thì có thiết kế khá là vuông vức thôi đấy kích thước tổng thể của nó thì là chiều dài của nó thì thì, thì là 50 còn chiều rộng thì 40 còn cao của nó thì khoảng 70 đấy thì máy ờ, cũng ờ, khá là nhỏ gọn thôi máy thì được được thiết kế bốn chân vô cùng là chắc chắn đây bốn chân thép V đây cực kỳ là chắc chắn đây còn có các ờ, các thêm uh, ờ, trợ lực này được hàn ờ, hàn thêm này đây con này thì thì sử dụng motor 1 kg 100 trăm dây đồng đấy bảo hành cho bà con 12 tháng đấy motor đây nó thì truyền động trực tiếp từ trục motor ra phần giao cắt luôn đấy thì bên này thì gì gì đây ta sẽ mở ra cho bà con xem phần dao cắt của nó đây nó thì có hai cái khóa như thế này đấy mình mở cái ra đấy phần lưới cắt của nó đây phần lưới cắt cực kỳ lớn đấy cực kỳ lớn cực kỳ là sắc bén đấy cái này thì à, đấy nó quay rất êm cái này thì đảm bảo bà con có thể uh, à, thái lát cũng như là là, là là là là ấy thì làm thức ăn chăn nuôi trong thời gian vô cùng là ngắn đấy thì mình không phải uh, mình không phải ờ, mất công ờ, thái tay hay là xa là là, là, là, là sử dụng ờ, phương pháp truyền thống đấy thứ nhất là nó đỡ tốn sức người với thứ hai là nó tiết kiệm thời gian đấy việc uh, làm thức ăn cho gia súc gia cầm thì nó cũng dễ hơn đấy máy thái lát máy bầm cây chuối nó thì sử dụng điện gia đình uh, 220V thôi đấy điện gia đình 220V đây đây là hướng dẫn ờ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy đấy đặt máy ờ, thái ở nơi bằng phẳng tất nhiên rồi khi mình sử dụng máy thì thì, thì bà con nên đặt ở nơi bằng phẳng đấy tránh việc uh, máy thứ nhất là không bằng phẳng thì máy sẽ bị rung lắc đấy bị rung lắc thì rất chi là nguy hiểm đấy thì mình phải phải phải đặt ở nơi bằng phẳng đấy cái cây chân máy đấy không bị rung đấy thì cắm phết điện 220V đấy đưa nguyên liệu như là là là là, là cây chuối rồi cỏ rồi các loại rau ờ, vào cửa tiếp nguyên liệu đây cửa tiếp nhiên liệu đây cửa tiếp nguyên liệu đây đây thì cái cửa cửa tiếp nguyên liệu này thì cũng rất chi là lớn đây bề ngang nó phải uh, ờ, 17 đấy thì uh, ờ, 17 nhân 17 đấy đấy thì nó cũng rất chi là lớn đấy thì phù hợp với các thân chuối thân chuối lớn cũng như là là là là là là, là, là mình bỏ được một lượt uh, nhiều cỏ voi đấy thì tiết kiệm thời gian đấy đấy thứ nhất là nguy hiểm là khi mình dùng máy thì thì, thì khi dùng máy đang làm việc thì tuyệt đối là không được đưa tay lại gần lưới dao đấy không được trẻ em đấy cái đấy phải, phải mình phải chú ý khi sử dụng cái máy ờ, máy thái máy thái lát này đấy thì toàn bộ máy là như vậy đấy trọng lượng của con máy này thì cũng khoảng độ 20 kg thôi khoảng độ 20 kg thì một người bưng cũng được mà hai người thì càng tốt một người thì thì cũng đơn giản thôi cái này thì uh, phù hợp cho mình chăn nuôi cá thì thì thứ nhất là mình bưng ờ, mình mình mình di chuyển ra gần uh, gần ao cá luôn rồi uh, thái trực tiếp xuống ao đấy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian rất tiện toàn bộ máy thì đều được sơn đều được sơn tiền điện chống ăn mòn chống rỉ đấy chống ăn mòn chống rỉ <coughs> con máy con con này thì là con một ký còn con có con còn có có một con ờ, máy thái lát 1,2 ờ, kg nữa thì nó 2 kg thì thì cái cửa tiếp ờ, cửa tiếp nhiên liệu của nó thì cửa tiếp nguyên liệu của nó thì lớn hơn đấy thì mình có thể uh, thứ nhất là uh, nó không bị giới hạn về các loại uh, nguyên liệu như là thân cây lớn hay sao đấy thì thì nó đều có thể cắt được đấy đây đây, đây motor của nó đây sau đây thì tôi sẽ cắm thử máy cho bà con uh, cùng xem đấy thì nó hoạt động như thế nào và và cái độ ồn của nó là là là là, là, là nó có lớn hay không đấy rồi đấy thì thì thì, đấy là là là là là là, là, là ấy của máy đấy thì lưới lưới dao quay đất thì lại là là là là là, là, là, là mượt là bon đấy thì bà con có nhu cầu mua máy thái lát cây chuối gọi cỏ voi dùng trong chăn nuôi đấy, để nuôi bò nuôi nuôi cá hay là gì đấy thì vui lòng liên hệ các điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội đấy để được tư vấn và, và, và báo giá tốt nhất đấy thì chúng tôi là giao hàng và vận chuyển đến toàn quốc máy đến tận nơi thì bà con có thể cắm thử chạy thử ok thì mới giao tiền cho bên vận chuyển đấy thì máy thì bảo hành cho cả bà con 12 tháng